Hello Hercelili anh em nhá Ngày hôm qua mình có lên cho anh em hai trận đấu của hai cái giải khác nhau nhá Trận đấu giữa uh, Paris Saint-Germain và Choi Ở cái vòng 13 ờ, League One cũng như trận đấu giữa Barcelona và Valencia Ở cái vòng 12 La Liga uh, Anh em nào mà theo ở trên kênh Ờ, thì ờ, anh em chỉ bú được à, một trận đấu thôi trận đấu giữa à, Paris Saint-Germain và Choi khi mà mình có nốt lại cho anh em đó là đi Paris Saint-Germain chấp à, 275 cũng như là cái tài à, 4 đúng không à, anh em chúng ta bú full à, cái mã kèo này còn về phía của Barcelona thì mình có gợi ý cho anh em đó là đi cái mã kèo tài cũng như là đi cái mã kèo uh, góc thì anh em chúng ta hòa kèo trận đấu này đặc biệt rằng là ngày hôm qua những cái trận đấu ở ngoại hạng anh thì anh em chúng tôi rất là rực rỡ anh em nói chung là vui quá ngày hôm qua một loạt trận đấu cùng giờ thì mình chỉ ờ, nót cho anh em mỗi cái xiên thôi đấy cái xiên để cho anh em chúng ta đá những cái ờ, kèo riêng đấy chiến thắng cái kèo ờ, Chelsea với Brighton này cái tài 4 này rồi là Tottenham chấp 0.75 uh, thua cái mã kèo ờ, tài hai hòa tuy nhiên lại bú được cái mã kèo uh, uh, Newcastle uh, chấp 0.75 anh em đấy ngày hôm qua thì thằng em của mình cũng bú được cái sen 3 không bú được cái sen 4 thôi cái sen 4 thì chỉ cần thằng Quito Ballet nổ một bàn thôi là anh em chúng ta bú cả hai cái xiên rồi đấy và đặc biệt là những uh, anh em mà mình uh, có kéo riêng đây đấy kéo riêng cho anh em trận đấu vào uh, lúc uh, Ờ, dạng sáng trận đấu giữa uh, Fulham uh, mất nửa tiền tuy nhiên thì chúng ta bú được chọn tiền cái kèo đó là Dortmund đúng không chọn tiền cái kèo uh, Dortmund đồng banh với tỷ số là 21 thì anh em chúng ta cũng lãi được uh, nửa tiền đấy uh, một lần nữa là chúc mừng tất cả anh em trong nhóm cũng như là những anh em ở trên kênh nhá ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng uh, cũng khá là nhiều mã kèo rồi căn bản là mình uh, không có thời gian để lên hết cho anh em được nên là anh em cũng thông cảm nhé và ngày hôm nay cũng ờ, sẽ có những trận đấu rất là hấp dẫn cũng như là đáng chú ý để anh em chúng ta có thể theo dõi và đầu tư cũng như là chơi này cũng có vài cái xiên à, mình đang à, suy tính vài cái xiên để anh em chúng ta đi tiếp đây à, buổi tối ngày hôm nay 9 giờ sẽ sẽ là trận đấu giữa Arsenal và Nottingham Forest và sau đấy một tiếng thì sẽ là trận đấu giữa Real Madrid và Girona sau đó một tiếng nữa là Manchester United và West Ham đấy đây là những trận đấu rất đáng chú ý cũng như là chắc chắn rằng anh em chúng ta sẽ quan tâm vào hai cái trận đấu ở ngoại ngành rồi ngoại ngành thì nổi tiếng quá rồi tuy nhiên thì mình cũng nói rồi cái việc mà anh em chúng ta chơi bóng ấy thì anh em chúng ta cũng phải tìm hiểu ờ, hết tất cả các giải để anh em chúng ta có thể nào đầu tư cũng như là kiếm anh em nhá còn nếu như mà anh em chỉ mỗi đá đá cái giải ngoại anh thôi thì anh em khó mà anh em có thể kiếm tiền lắm nói thật ờ, ngoại anh anh từ đầu mùa giải đến bây giờ uh, mình thấy rằng là anh em chết rất nhiều ở uh, ờ, những cái mã kèo chính như là cái mã kèo chấp và cái mã kèo trên dưới cả trận đấy rất nhiều những anh em nhắn tin cho mình là uh, giúp uh, giúp mình giúp uh, giúp em như thế này thế kia thấy uh, bảo uh, thua như thế nào thì bảo em toàn thua chấp thằng Liverpool hay là thua thấp thằng Chelsea rồi là thua thua toàn thua kèo chấp thôi đấy toàn thua kèo chấp thôi nên là anh em nếu như mà anh em thực sự mà chơi bóng ấy mà muốn kiếm tiền ấy thì anh em cứ phải tìm hiểu kỹ nhá tìm hiểu những cái giải đấu khác nữa không chỉ là ngoại anh không đâu mặc dù là tất nhiên rồi ngoại anh thì nó vẫn là một điều gì đấy nó hấp dẫn hơn tất cả các giải đấu khác tuy nhiên là anh em chúng ta chơi bóng để kiếm tiền chứ không phải là anh em chúng ta đưa tiền ra để chơi bóng anh em nhá à, trận đấu mình sẽ làm cho anh em đó là trận đấu giữa Real Madrid và Girona đây, đá qua giải La Liga đi hiện tại cái kèo chấp đang là 1.75 à, không cần phải nói nhiều nhỉ không cần phải nói nhiều về ờ, một trận đấu mà mình nghĩ rằng là đội nào mạnh đội nào yếu thì anh em chúng ta cũng đã biết rồi và đặc biệt là sẽ có rất nhiều những anh em còn không biết Girona là đội nào cơ đấy thì mình sẽ xét ờ, về Real Madrid rồi trận đấu này thì Real Madrid họ thiếu vắng Van Valverde do chấn thương tuy nhiên thì có thể có sự trở lại của Karim Benzema này, uh, Modric này, uh, Mario Diaz và Ceballos Tuy nhiên thì uh, thật sự mà nói thì với vị trí hiện tại của Real Madrid một trận là thắng cũng như là một trận hòa thì họ sẽ lấy lại ngôi vị đầu bảng của Barcelona thôi chỉ cần một trận thắng hoặc một trận hòa là có thể lấy lại được vị trí của Barcelona rồi cũng mình nghĩ rằng Ancelotti cũng không cần phải uh, uh, tung ra đội hình mạnh nhất đâu đây chỉ là đội hình dự kiến thôi anh em nhé sẽ có Karim Benzema sử trở lại này hai cánh vẫn sẽ là Vinicius cũng như là Rodrigo và à, trận đấu này mình đang thấy rằng là có hai tiền vệ kỳ cựu của Real Madrid đó là cả Luka Modric cũng như là Toni Kroos sẽ đá cặp với uh, à, Tramendi. Trận đấu này không thấy Camavinga. Uh, Real Madrid thì bây giờ chắc chắn là họ sẽ tập trung uh, tập trung gần như là 100% vào uh, giải uh, La Liga rồi. C1 thì chắc chắn là họ đã vào vòng 18 rồi quan trọng là bây giờ họ phải xem đối thủ của họ ở cái bảng cái vòng tiếp theo sẽ là đội xếp đầu bảng à, nào đúng không đội nào đầu bảng cũng như là đội nào thứ hai bảng thì sẽ gặp với họ hiện tại thì vị trí của Real Madrid cũng chỉ nhảy từ vị trí số 1 đến vị trí số 2 thôi mà anh em à, bỏ qua cái kèo chấp 1.2 à, 1.75 đi chúng ta sẽ đến với kèo trên dưới cả trận đang là ba hòa xem một chút những trận đấu vừa qua của Real Madrid à, trận đấu gần đây nhất của Real Madrid thì số tổng số bàn thắng trung bình mỗi trận là trên hai bàn. Còn đối với Girona, một con độ rất là tệ cũng như là tổng số bàn thắng của năm trận đấu gần đây nhất trung bình cũng trên hai bàn, cũng trên hai bàn anh em. Và đặc biệt rằng là với Real Madrid, một đội bóng mình nghĩ rằng là rất mạnh trong thời điểm hiện tại rồi. Gần như là vượt trội hoàn toàn so với những phần còn lại của cái giải La Liga một trận đấu một chiều mình nghĩ sẽ là đây sẽ là một trận đấu một chiều và anh em chúng ta sẽ chú ý vào những cái kèo chấp của Real Madrid à, cái kèo chấp à, chấp trận này cái kèo chấp trận 1.75 ấy thì mình nghĩ là anh em khoan đã đi từ đầu mà anh em chúng ta sẽ tập trung vào những cái kèo chấp như là chấp góc này chấp thể đấy chấp góc và chấp thể anh em nhé thì mình sẽ nốt lại cho anh em hai cái mã kèo đã nốt lại cho anh em hai nó lại cho anh em hai mã kèo nhá à, thứ nhất đó là cái mã kèo tài ba kèo tài ba mã kèo tài ba cả trận anh em và tiếp đấy à, cái mã kèo chấp ấy thật sự mà nói cái mã kèo chấp thì 1.75 à, cũng được thôi chiến thắng được tỷ số 20 hoặc là 30 đúng không nhiên thì nếu như mà anh em muốn chơi chất ăn hơn này đây anh em muốn chơi chất ăn hơn nhé chúng ta vẫn sẽ đi kèo một chấp 1.75 chưa 1.75 tuy nhiên anh em lót cho mình cái tỷ số lót tỷ số cho mình lót tỷ số cho mình sẽ là một không một không và hai không anh em nhé thôi, đấy, đây sẽ là hai cái mã tỷ số mình uh, nghĩ là anh em chúng ta có thể lót được trong trận đấu này còn tất nhiên rồi anh em nào trùng máu thì anh em theo cầu theo uh, mã của mình còn anh em nào ngược máu thì anh em có thể chơi ngược lại bắt uh, Girona đội khách cũng được còn uh, tất nhiên là buổi tối ngày hôm nay mình sẽ đẩy cho anh em tiếp những cái kèo xiên hôm qua thì chúng ta cũng đã vũ được uh, cái kèo xiên ba rồi đúng không cũng đã có lợi nhuận rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với những kèo xiên thôi cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi hết video nhá anh em nào mà quý mến mình cũng như là xem à, ngày hôm qua chúng ta tiến thắng được những mã kèo mà mình cho thì anh em cho chúng ta cho mình một đăng ký kênh cũng như một like video để nhận được những cái video nhận định cũng như là soi kèo mới nhất của mình nhé còn bây giờ thì hẹn gặp lại